Hey, bữa nay ngày 7 tháng 5 năm 2023 chủ nhật có duyên ngồi đây à, mới đi à, tập thể thao đi bộ về cái à, đây có chinh nó đoạn nó tiếp đãi từ từ chút chưa trưa cũng có đông người lên biết bữa nay nó món gì ta <laughs> đừng ăn sau với chè <laughs> của ngày à, bữa tế lễ nữa nghe <laughs> ờ, cảnh thiên long sơn rất là bông hoa rất là cực kỳ đẹp à, trời đẹp tổ đứng sừng sững giữa trời tiếng chim hót này à, có anh này anh tên phong phong hả phong phong ờ, thì à, nãy anh à, hỏi câu là anh đạo vào đài có đài có câu thề gì nặng dữ gì có khi nhập môn đạo có... phải tối thiểu đạo hữu là phải 10 ngày chay và nếu phản thì phản đạo đó là thiên tru địa lục Ồ, nặng <laughs> chứ hồ lá không có những đó cha ông bây giờ <laughs> làm gì mà ghê gớm vậy nó phải tự nhiên chứ tại vì mỗi một lần mình tái sanh đó là mình một đạo khác rồi con hiểu không rồi, cái ờ, thần hồn nó vậy sau khi mà nghe thầy giảng cũng mấy chục cái ờ, cái clip đó à. rồi mình thấy mình thấm vừa mình nghĩ là nó nó hợp lý bởi vì ờ, thầy cũng kể là cũng cái trụ cây lớn mà cái đó cái nhánh nhánh nhỏ đó à. rồi mình mới để cái này lên cái bàn thờ mình xin phép chí tôn nên đó là thờ chí tôn hòa phật trong trong đó nó có thờ cái thiên nhãn trước rồi dưới cái khánh thiên nhãn hả cái thiên nhãn của mắt mắt trái đó trái đó cha tự theo trùng hợp tên của mình cũng thiên nhãn à, rồi đông qua dưới có thời là phật thánh tiên đó là... vì dạ, ai là giáo chủ của cao đài à, hồi xưa chỉ biết phạm công tác là cái người mà trên à, điển xuống sao rồi ông thành lập đạo tôi tôi đó không không có phải là những người mà ấy là coi như trên ở trên chỉ tôn ở trên vậy này là thiên tâm thiên là trời tâm là phật đạo trời pháp phật chỉ có đạo phật là một đạo từ bi sẽ từ từ sẽ làm cho cái thế giới này hòa bình không còn thánh chiến như là bên đạo hồi giáo họ chỉ biết uh, Mohammed cũng là con của ông trời xuống lập đạo tất cả các đạo là phải con của của cha nha lập thìn mới được thiên long bát bộ uh, hộ pháp thiện thần và hội đồng chư phật approve phải có ấn chứng của thượng đế mới lập đạo được không phải ai lỗi lạc thế gian là muốn lập đạo lập đạo đó cái căn bản mình phải biết thứ hai là bên cao đài cũng chưa có giáo chủ phải không thì uh, trong đó là mà thấy hờ tùm lum chứ à. à không nó có cái khánh khánh à phật thánh tiên rồi à, khổng tử lão Ô, nhiều quá lộn xộn nó không có loan truyền được thế giới thôi nhập vô thành đạo thiên tâm cho rồi đó, trong tương lai đó, để mà mình mới đi xin mình mới đi thống nhất thế giới sau này có cái đạo thiên tâm cho khỏe đó không mình chỉ nói vậy thôi còn họ thích sao họ thích nhưng mà cái câu thời đó nặng là không đúng theo mình là con của cha mình biết là thời đó nặng mình phải để cho tự nhiên đạo thiên tâm của mình đó là tất cả những đứa con họ thiên hôm nay nhận kiệt làm sư phụ rồi đi đọc kinh của thiên tâm rồi về núi lại cha lại mẹ đều là tự nhiên rồi à, không có cái gì gọi là bắt buộc ai hết còn cái đó là không đúng rồi ở này cao đồ là bên à, hòa hảo hả bà hảo bà hảo có câu gì thời về nặng nữa không nói luôn ờ một đời một đạo vậy đó cái đó là cái thầy biết ngày biết ngày gắn xa lâu cho nên ngày mới nói câu đó để mà nhắc nhở tín đồ rằng cái này là ông này là hòa hảo ông này là cao đài ha rồi, rồi nói đi nói tiếp đức thầy dặn à, gì thầy mới nhắc nhở trước khi thầy vắng mặt chứ không phải là thầy cấm cái đó rồi bữa nay cái đeo giáo thiên tâm này có bị hòa hảo à, tẩy chay nói là dạ <laughs> phản này không dạ không <laughs> di đà phật thấy chưa thế gian nhiều chuyện buồn cười thứ nhất là đức thầy cũng đã lập ra bủ sơn kỳ hướng đạo tứ ấn dạ. rồi sau đó cũng đức thầy cũng lập ra cao đài là cũng hai ba đạo rồi đúng không Hôm nay Đức Thầy dạy cho chúng ta cái dấu thiên tâm này Cũng là tuân lệnh của cha Để mà cơ trời đi đúng như kinh điển đã nói Thì không có gì gọi là à, một đời một đạo hay phản thầy hết Chúng ta đừng có chấp Chúng ta nên biết ở thời Thượng Quân chỉ có một đạo thôi Thì nó thế giới mới mang đến hòa bình Hôm nay chỉ vì đạo mà thánh chiến Rồi IS ôm bom tự sát gây à, bao nhiêu tan tóc cho thế giới này hôm nay cái à, nhóm hồi giáo vua Putin thì à, hung dữ như vậy đạo thiên tâm ra đời là đạo của cha và con của ngài xuống để lập đạo mang sắc phàm làm cái lịch sử cho nhân loại nó cũng giống chúa xu thời xưa cũng giống như ông Mohammed thời xưa cũng giống như Đức Phật Thích Ca hồi xưa phải học Phật để chúng ta không có còn sân si còn bên nào cũng nói đạo đạo tôi là cao nhất bên nào cũng dành ông trời thôi mà nó dành cái Jerusalem á mà nó giết nhau bữa giờ gần mấy trăm năm rồi không ngừng chiến tranh quá đáng mai mốt sẽ không còn chiến tranh nữa không còn một năm mà đổ ra hàng nghìn nghìn tỷ lấy một một phần trăm của à, số tiền mà làm vũ khí để mà chống chọi lẫn nhau để mà tiêu diệt lẫn nhau để mà phá hoại cái hành tinh này á mình lấy tiền đó mình là, là nuôi hết cả trái đất này à, ai cũng giàu có hết cái xã hội là không có ai nghèo hết không có gì gọi là phản đạo phản thầy hết thiên tâm là sẽ thống nhất tất cả các đạo thì đã nói từ ngày đầu hôm nay cũng sẽ nói tiếp tục như vậy đó là ở trên nói vậy đức thầy nói vậy luôn sau này tất cả đều là nhập vô đạo thiên tâm hết cao đài hòa hảo và tất cả các loại đạo khác trên thế giới đều là thiên tâm hết rồi thơ của thầy xin phép hiệu hộ cho ông nói là sau này thánh chúa sẽ nuôi cả thế giới luôn sao nuôi nổi nuôi tại vì lúc đó nó còn có 18 19 tướng à nước à <laughs> kinh điển nói về lý à mặt vô vi thì có cái lý à ờ, có cái lơ đúng là về mặt là lý còn cái đúng là mặt sự mình đừng có um, hiểu cái đó hết hiện bây giờ cái núi cấm nó cũng có cung vàng điện ngọc có sẵn rồi có sẵn ở đó Đức Thầy đang khóa cửa lại nhưng mà cho về phần vô vi còn về mặt đời thì mình chỉ thấy cái núi như vậy thôi à dạ, cho nên dạ. có cái nó trúng về lý có cái nó trúng về sự nghe à, kinh sắm mỗi người nào á diễn ra và dịch ra mỗi kiểu của họ không phải là tôi đây thông minh học giỏi cái tôi dịch theo kiểu tôi là trúng này chính lời của Ờ, thầy nó cũng là sấm cơ nhưng mà sấm cơ nó là hôm nay đến thời tận thế nước Việt sẽ có ờ, cái gì gì đó những chuyện xảy ra ngày xưa Minh Dương còn nhỏ mười mấy tuổi phải đi vượt biên gì đó thời thượng quán đâu điều có hết nhưng mà nó về mặt lý thôi lý sự gì đó cộng lại chỉ có một cái là bây giờ đừng có chấp nữa đến lúc này càng chấp là càng đỏ là càng bị mất cơ hội buông hết không còn chấp nữa thật là thật giả là giả không có ai có thể mà giả minh dương được minh dương không có thể là giả được thiên tử không có thể giả được nên nhớ một điều thì hôm nay lộ cơ là coi như tám chín chục phần trăm rồi cái gì cũng trúng hết rồi cái cuối cùng là nước việt sẽ đi đến một cái sự thay đổi Phật Thánh Tiên sẽ xuất hiện để độ đời và sẽ điều hành quốc gia để mà đưa nước Việt thành cường quốc đưa 6 triệu chất xám đi về IP không á thầy có nói thưa sư phụ à, khi nào thánh chúa xuất hiện thì dân Đấy, thì phụ sinh cũ hai từ con nãy là đi bộ là về tới đây đói tự nhiên á thôi thôi thôi sư phụ sinh cái gì cho cái đó đi đừng có phờ hơn một củ phai từ thôi đừng có sách nguyên dĩa tới đây mà lên màn hình nhiều lúc mấy con tốt với thù quá thù thấy cũng không có vui á ở ngoài kia ở việt nam người ta nói mấy đứa đệ tử này nó spoil quá làm thiên tử cũng <laughs> xuống trần là hình phải hòa động nhau chúng ta là anh em trên trời xuống đây cho phụ là người truyền tin đừng có chiều quá cho phụ hư lúc đó <laughs> cũng hoài bị trái khét tại đói quá ăn chút coi sức mới suy nghĩ mới nói chuyện phải không điển điển chứ cởi sát phàm à, đừng có lo quá nó vô mãi bớt nói Đấy, đi bộ cũng uh, cỡ mai hả ta, à. xuống hết uh, mấy calorie <laughs> xuống trần mang sát phàm ai cũng đói bụng ờ, hai ba tiếng là đói à. ai cũng như ai à, à. tất cả chúng ta chỉ khác nhau là cái thần hồn và cái sự tu tập của nhiều đời nhiều kiếp chúng ta chỉ có khác nhau <laughs> là người có nghiệp nhiều người có nghiệp ít người có đức nhiều người có đức ít uh, ít nhưng mà rồi người lên lên lên nữa đó thì chúng ta khác nhau cái quan trọng nhất mà cái này nói thì sau này khoa học nó có những cái máy nó sẽ đo cái hào quang của chúng ta đứa nào tốt xấu giỏi dở là cái hào quang nó sáng còn đứa nào mà tâm sân si thì hào quang nó đỏ rực lúc nào cũng muốn sực người ta còn mấy ông, mấy ông thầy sau này mà có cái máy đó mà ra đời rồi mấy ông đâu còn gạt ta nữa <laughs> đi ngang thử cái máy tôi coi hào quang ông sáng là tối ông tối à, <laughs> thì ông là tà rồi tu là phải hào quang sáng đúng không còn phật tử <laughs> sắp sửa có nhưng mà cái máy là cái mắt này nè mấy gì ta có mắt để nhìn chỉ có phật tử gù gật không có mắt nhìn cho nên nó tưởng ông nào ông ấy là là phật sống không chứ hồi có bảy dòng hầu an mấy ông thầy có một dòng mà nhiều lúc nhìn mấy ông ấy quải lắm xám bịch hoặc là tối thui ông chỉ có cái miệng lanh hơn như phụ thôi phụ cái miệng là học dốt mà học ở lớp 4 mình nói chuyện kiểu này được á là cái phước của người việt rồi á đòi hỏi gì nữa <laughs> qua mỹ đó là việc là cộng sản vô đi à, xuống ruộng làm ruộng tối ngày à, ở ngoài đồng đen như là miên Đó ngày cứ đi cày với uh, mấy cái bờ clip á, thì trồng mía còn ở dưới á, thì đi làm uh, à, cái ruộng gặt đồ phụ giỏi lắm cấy lúa thì không biết cấy nó 10 tuổi làm muốn chết <laughs> rồi uh, những cái mùa hè đó mấy cái bờ clip của mình á là phụ nhớ nè trồng lúa mà trồng trên bờ clip đục xuống một cái lỗ cái gãi mấy hột lúa từ từ nó mọc lên mà mọc trên khô đó mà mà cứ bụp bụp bụp lỗ vậy nè cái nó nó xuống cái lỗ vậy đó lúa trồng trên bờ liếp được chứ không phải là trồng dưới nước nó có loại lúa đó nhỏ gì cũng lạnh lăn lộn ngoài đời á cực khổ sau này cái mình mới biết mình con cũng trời mình nhìn lại mình thấy con chim chỉ mà trở thành tỷ phú thế giới ta đấy là con chim thôi trên trời trả lại gì vậy mà xuống trận làm tỷ phú còn mình á tiền kiếp của mình là nào là châu văn dương tần hiếu hoàn toàn là giàu không mà sao kiếp này <laughs> bèo cái ngồi buồn buồn cái có một lần lên nói chuyện với cha với mấy vị trên hiện về mới nói <laughs> con phải à, à, à, đóng cái vàng vậy để con mới biết để con thương chúng sanh và đồng thời cái đồng tiền của con là mấy vị ghi nhận là đồng tiền cực khổ mà tạo được cái núi này mấy chục triệu chứ mà cho con mà tiền như đó là tà cuốn theo tà lại phải không cẳng cao kiều ở gì ngọc trinh rồi đại khái một đống nó kéo con mình sao làm sao con làm được việc <laughs> mình nghe cha giảng vậy rồi cái trên cái mấy vị còn nói tiền của thế gian nó cũng giống như là cái con chip trong sòng bài giống như con thẻ vậy đó thảy qua thảy về à con à, thảy qua thảy về thôi à. rồi sau đó ra đi rồi đâu có ai mang theo được gì đâu ở trên giảng cho mình bài vậy từ đó thì ngộ ra luôn không ham xin tiền nữa rồi cái mới nói ok rồi cha mẹ cho con nhiều á thì con đổ xi măng nhiều con làm nhiều, cho nên sư phụ có cái biệt danh là à, tỷ phú không tiền hoàng đế mà không có ngay <laughs> vậy mấy vị nói à, ngài là tỷ phú không tiền hoàng đế không có ngay lưu vong đắng à. thế gian này là vậy á <clears throat> mình làm cái gì á nó mới quan trọng mỹ nó cầu hồi đó sư phụ à, để lên một cái mộ bia của ông anh ở ngoài ốc hiêu á để everything we do in life the death will pay back nghĩa là khi mà mình làm gì mọi chuyện trong cái xã hội này á dịch cái tiếng việt đại đại khái là khi cái chết khi mình chết đi á, sẽ trả lại cho mình hết everything we do good in life the death will pay it back ừ. Ngân nhớ câu đó Everything we do good in life The death will pay back Cái chết sẽ trả lại tất cả những cái công sức chúng ta làm Cho cho mọi người Giống như uh, sư phụ có ông đệ tử tên là làm maintenance trong chùa ông mới chết năm ngoái mà nhờ ông theo sư phụ gần mấy chục năm làm maintenance á cả những cái công công việc mà lặt vặt ở đây á sư phụ cũng hay nhờ ông lên làm mà ông không có biết cầm cây nhang hay biết về phật gì chứ à, nhưng sư phụ rất là thương ổng thì bây giờ mỗi lần mà đi vô hãng hay lên núi nhìn thấy cái gì mà ổng làm á cái mình cũng nhớ tới ổng cũng giống như hồi xưa cho phụ mua mấy cái bàn mấy con ngồi nè ổng là người lên gáp lên dặn ốc á đúng không thì nó còn lại rồi bây giờ chứ phụ thương mỗi lần nhìn thấy cái gì mà ổng để lại mình nhớ ổng mà lúc ổng sống mình đâu có nhớ vậy đâu nghĩa là công việc tôi sai ông ông phải làm thôi à hiểu không giống như ông học bây giờ <laughs> lên mà mấy ông chết rồi mình nhớ ông chết luôn á ông làm nhiều thứ ừ. kiểu như vậy á thì mình là người có tình cảm mà nhà ông chết tức cười lắm ông bang bang tới cái ờ, ông nói uh, uh, tôi xin lỗi hồi tôi theo anh mấy chục năm mà tôi không có biết anh là thiên tử à ông cũng dạng giống như mấy người kia vậy mấy người thân của sư phụ chết rồi mới biết sư phụ là ai anh không sao à, cái à, sư phụ mới offer cho ông bây giờ tôi đặt cho ông tên là thiên minh nhất nghe ông đi về trời nha tôi có cái lực đó tôi đưa người về trời được anh không có cần à, phải à, đầu thai làm người nữa về trời anh sướng hơn ông khoái đó là bonus cho ông cả đời theo cho phụ vậy xong bữa đó mấy vị nè mấy vị hộ pháp đưa ông đi ông phải có cái tên thiên ông mới đi được không có họ thiên không có đi được rồi bữa đó sư phụ đưa ông đi cái ông còn chặn dò với mấy đứa con ổng với gia đình ổng á ông nói ồ cái khóc phàm á nó muốn làm gì nó làm muốn thiêu hay là muốn <laughs> chôn người tày nó ổng không có khe nữa anh nhất á giống như bữa bà chị dâu á bà trang á bà mới chị chết cái đây à, mấy tháng á hai ba tháng bị ung thư ruột nhớ không <laughs> cũng như vậy đi lên trên núi mà không có không có biết mà sư phụ là ai đến lúc chết thì mới quản hồn rồi mới xin lỗi nhưng mà sư phụ cũng từ bi cũng xin được đi về ngàn năm một thở mới có cơ hội giống như móc cao đầu chết là cũng xin hỏi giáo phụ đưa tôi về trời đi <laughs> giống như à, chị Lan mình nè dĩ nhiên là bà sẽ là họ thiên rồi phải không thiên lan phải không còn ông chồng với thằng con mới vừa chơi à, goodbye mình lái xe về LA chưa phải không nhưng mà muốn gần vô phụ mà muốn họ thiên mà muốn làm đệ tử đâu phải dễ phải lên đây phải đốt nhang tự nhiên với ờ, cái chạy lên cái gọi làm như phụ là à, chủ nhà phải tiếp khách chứ không có vụ đó <laughs> phải có phải thật tâm đúng không rồi từ từ tao mới nhận mới chứ là mình có thương chồng thương con mình mà mình được đi về trời rồi bỏ hai người này ở đây tội nghiệp bởi vì cũng còn vô minh muốn thả lên đây mà nhập vô hội thiên này á, là phải chằn chày da chóc dãy phải đốt nhang phải ngửi khói nhang rồi phải lên đây gật gật cái đầu á, <laughs> của mỗi cổ á. À, mấy cái tượng nè mẹ cha rồi nè từ từ chứ hữu mới cảm động mới nhận chứ tự nhiên với đâu đột xuất cái kêu mình nhận không có chuyện đó <laughs> đi về trời đó phải giống như là à, đi du lịch đâu cho tôi cái vé đi du lịch thì dễ ok cười bộ không có khó tắm nhưng mà mình muốn đâu phải làm gì á phải bằng tự nguyện con hiểu không hiểu ý chưa ví dụ mấy con mà có người thân mà muốn nhập họ thiên mà để được dùng cái núi này dùng những gì mà mấy con cần hiểu được á có cảm nhận được á thì phải kêu người ta ờ, ở phật ngoài đó ok mấy ông thần mà đó ok ông là ho phải không ông không tin phật nhưng mà ông tin ông à, trận đạo đúng không ít nhất cứ đốt nhang đi rồi tự nhiên mấy chư vị sẽ nói người này là ok chứ không phải là đột sức tới cái rồi cho nhận thứ làm ờ, tử đi dễ lên chán tôi đi không có vụ đó à con hữu uh, <laughs> phải người thường đâu tao có cảm nhận mà mấy đệ tử này lên núi biết bao nhiêu mà, <laughs> là đệ tử ngồi thứ nào mà đệ tử phụ gọi lên núi chừng 3 đến 6 tháng thôi mặt mày sáng chừng, gia đình hạnh phúc à, còn mà chạy lăn xăng dưới đường đời á thôi không bạn bè nó gọi rủ nhậu á thì á, à, tiệm nail à, cơ sở thương mại cũng ế <laughs> ở dưới xã hội dưới mình sống chung với ma quỷ nhiều hơn sống với phật thánh tiên gặp người tốt đã khó rồi gặp bồ tát là đâu phải dễ khó lắm bồ tát sống <laughs> càng khó gặp nữa nó khó khó dễ không dễ của nhiệm vụ của cha dẫn một đống 96 dạng ít minh căn của cha đi về trời lùa nhiều chừng nào á thì sư phụ có bonus nhiều chừng đó được cha khen chừng đó giống như bữa cha đứng đây là từng rồi cha khen cho ở đám đệ tử của con ngoan á đứa nào cũng tốt thôi cho tụi nó ra ngoài đó đi để đốt nhang mình đây là mình trực tiếp liên lạc thẳng với bề trên bữa à, mấy chư phật đứng đầy mấy vị bồ tát à, có cái ông gì của anh nữa đó ông bên cao đài đó phạm công tắc ông chỉ là tướng của trời thôi ông đứng ở dưới ông đâu có được đứng ở trên ở trên là đức thầy nè hòa thượng tế công nè phật a di đà phật thích ca mấy vị phật ở trên này còn mấy ông là đứng dưới hàng thấp rồi mấy ông công giáo mà có cánh đứng túc ngoài kia mấy ông cha đứng trên này rồi ở ngoài thuốc ngoài đó đó mà mình cúng à, đồ mặn á thì là mấy vị thần ngày nguyễn ông chợt nhiều vị thần lắm mình không kể suốt ngày quan trung rồi ngày à, trần mấy vị mà việt nam á rồi ông sơn tinh thị tinh rồi đứng đài ngoài đó rồi mấy ông nhí nhí mình gọi là mấy ông nhí nhí nhưng mà mặt đời mấy ông là tối ngày cứ được người ta lại khấn hoài là năm ông đùng đùng đùng đùng á nguyễn văn hưng nguyễn hoa nam đó là đứng ngoài mấy ông là nhỏ mấy ông bên kia là nhỏ nhí rồi ông trần đại quang rồi cũng có theo mai hắc đế đồ đầy luôn nhưng mà ông thằng Đê Quang bây giờ chỉ là tà lọt thôi à, là sách võ rồi cho mấy ông vua chúa mà của Việt Nam ở ngoài Bắc á cũng có qua đây đầy đủ hết rồi uh, à, bác giáp đồ với là lính cắt ké thôi ừ. diệm đồ nữa được qua hồng lên sông núi thiệu nữa kỳ nữa Ờ, mấy ông đó qua bên kia là nhỏ xíu à không có lãi gì một cái dông thôi cả ông bảo đại nữa Chú phụ á mặt đời thì vậy người ta coi không ra gì nhưng mà bên kia <laughs> đó mới, mới khác à ừ. bởi vì nhiều thằng mấy thằng mà cộng sản nằm dùng dưới núi mình đó, nó ăn hiếp núi mình à. lên đây mày mà muốn mở cửa núi hả mày mày hỏi tao ở ờ, có thằng mà chú không dám nói tên nó, nó là người quốc gia nhưng mà nó thờ ma cộng sản phải không nó cứ nghĩ mình tụ tập đây là nói xấu bác hồ mình nói thiệt bên cõi vô vi không ai hiểu bác hồ á, mấy vị nói à bác hồ mà cái um, cái gì nó gọi là đặt ở trong cái đó gọi là à? cái lăng nhưng mà kêu là cái gì lộng kiến hả lồng kiến lồng kiến hả dạ. nó như luyện cống đi <laughs> tại vì nó hợp lên hợp xuống trong cái vision của những vị thần thánh bồ tát đó, đó là một cái cái à, cực hình điều tra lúc ngóp cái đầu lên lặn xuống nhúng đầu lên nhúng đầu xuống chết mà không được yên con có hiểu không nên đi thiêu quả tán mấy vị nói mà không thiêu quả tán con dân nước việt lúc nào cũng nghèo khổ tại vì trung cộng nó chấn ém thiệt á Trung Cộng nó chấn ém cái Lăng Ba Đình cứ hợp lên hợp xuống đó là cực hình người ta chết thường ông bà mình để lại bao nhiêu cái văn hóa hàng mấy nghìn năm là gì sống mồ yên mãi đẹp mồ yên mồ yên có nghĩa là yên còn này hợp lên hợp xuống mỗi ngày con nghĩ là làm sao rồi ở ngoài kia cái trăm triệu dân á, là cứ thờ các mác lên ở trên để hình bác hộ ở dưới toàn là ngoại lai không à không có thờ phật thờ tổ tiên ông bà không có thờ anh hùng dân tộc mình hết ngày trần đạo là vua nước mình mà ờ, mà mỗi gia đình có thờ không đúng là phạm thượng vô minh chú bộ thấy như vậy á chú bộ là người tâm linh chú bộ thấy như vậy mấy vậy thiệt là lắc đầu tức cười chúng sanh nó vô minh cực kỳ rồi à, vua hùng dương mình bữa hổm cũng có về đứng ở đây vẫn à, vua hùng dương nó có có về núi mình chỉ có núi mình á, là làm được những cái đại lễ đó duy nhất trên cái, cái, cái địa cầu này ngoài ra tất cả các quốc gia tất cả các tôn giáo tất cả những vị lỗi lạc về tâm linh của thế giới luôn á cũng không ai có khả năng làm cái này chỉ có mình ở đây thôi những đứa mà con của hội thiên mà hôm đó mấy trăm đứa mà dự lễ là có đại phước mấy vị blessing hết nội mà con đi uh, gây quỹ một cái campaign mà gặp một ông uh, à, mình nói trong ông quốc hội đi thí dụ như ông Kevin McCarthy đã là tốn biết nhiêu tiền rồi không phải là dễ mà ông đó lại gì đâu gặp mình ở đây á bữa đứa nào nguyên nguyên á thiên nguyên nguyên mua bắp luộc vậy mà mấy vị ăn bắp của mấy chư phật ăn bắp của của nhà nó luộc còn thấy có phước không nó y như mình cúng dường cha tăng đó mà mặt đời á con muốn giảm nghiệp cho củ quyền là cúng dường cha tăng cái này con cúng dường cho phật cho cha luôn á đại đại phước mới dự cái buổi lễ của hồi tuần rồi của mình đâu phải là chuyện vừa đâu còn mấy ông hồn thiên trong núi á mấy ông buồn mấy ông nói à, ngày ra à, thăm tụi tôi cái sư phụ mới ra ngoài mới đi vòng vòng ngoài đó góp rượu cho mấy ổng đốt nhang ngoài đó tại mấy ổng là lúc đó cha dự buổi lễ rồi cho về nhưng mà mấy ổng cũng còn ở đây ổng thích một cơ hội mà sư phụ mời được hết tất cả các chi gì trên bầu trời thêm hết mấy chi gì thần ở dưới đất một đó là một cái cuộc gọi là à, meeting còn hơn là hội họp thượng đỉnh nữa đó không biết không hội họp uh, liên hiệp quốc nữa đó các quốc gia mà họp liên hiệp quốc đâu có bằng như này giống như hồi năm ngoái mình làm cái đó là lúc đó sư phụ xin liền <laughs> cho thằng nga nó thua trận đi cha ơi nó mà thắng là nó đánh luôn cái lô âu châu là bà ven ra bà trúng mà nói âu châu không còn bóng người sao phải cho bà chặt cái này mới đúng bà đâu có bằng toán con là tiên trí uh, à, xịn hơn mà đúng không giỏi hơn đúng không <laughs> xin lỗi không phải nga mà mình nói vui thôi không cho bà chặt kỳ này bà chỉ trúng 50 phần trăm thôi con trúng 90 cho bà chặt y chang vừa qua mấy ông có cánh bay bay về bên uh, diêu khen liền người ta có chụp hình đó con thấy mấy ông bay về mấy ông bay về mấy ông phà đó mùa đang nóng ông chơi một cái là lạnh ngắt liền xe tăng mà lạnh sao nó ngồi trong đó nó nó, nó, nó, nó bắn được xong luôn vậy là thua chặn thiệt mà mình là làm liền ở đây là mình làm mì ăn liền không à <laughs> mà nó có gần lâu lắm ấy cha bước định lẹ lắm nhờ vậy mà hôm nay á, bắt đầu <laughs> nghe nó mới quải càng này tin bây giờ á, muốn đầu hàng mà không biết sao đầu hàng nữa mặt mũi trốn đâu đúng không <laughs> rồi bắt đầu à, tới biển đông nè con thấy nè nó cũng y như nghe vậy xa lầy <laughs> rồi thêm à, cái vụ mà bệnh mà à, mà từ thú vật qua đó ba bốn tuần trước mấy clip đó mấy gì báo động thì hội lên mấy, mấy clip cũ hình như hai trăm hai mấy gì đó có nói tôi nói cái vụ mà bệnh lây qua người đó hôm nay ở an giang mấy nghìn người bị từ khỉ lây qua phải không nó lan mạnh lắm á chết người á ừ. mỹ này cũng sẽ có nữa đó nên cẩn thận người mà vô minh á mà không có coi mấy cái này mà không có nghe sư phụ nói cũng đừng có cười lớn tiếng nha quý vị cười nhẽm miệng thôi làm <laughs> chi để chờ Đấy không mình chết tới nơi có người thương mình lên đây lộ cơ nói mấy vị à, tu lỗi lạc hay những vị mà bồ tát mấy vị khác không có không có không có nói được không có được gọi là approve để nói một mình sư phụ là được bề trên cho nói thì là có phước của người việt gán mà nghe nghe không lọt tai cũng cũng cũng đừng có chửi từ từ đi hả tính đừng có dội chửi sớm bố mày bố láo địt mẹ gì lắm á khoan á từ từ khoan á <laughs> tới bây giờ nè tại sao hù nói chung cộng á nó một trái hoa tiễn nó, nó cùng một thằng bấm nút mà nó một cái nữa ba nó bay vô Hà Nội một cái nó bay vô uh, Taipei là Đài Bắc đâu có nhầm gì nó nó để hướng à, cái là, mình xong rồi đó ừ. còn đấy mình lo cho họ mình thắng cho họ mình quan tâm tới họ từ bệnh tật kinh tế chiến tranh rồi mình lo cho họ cả à, giấc ngủ nữa gán ngủ ngon <laughs> nghe kinh của cái điển thanh của à, chuỗi thụ đọc á là ma hay là thon <laughs> hay là lão ban gì á cũng bớt đi nữa tại vì giàu sao á là đức trọng quỷ thần kinh mà thì ngủ ngon nghĩa là sư phụ lo hết từ e tới z vậy mà tối ngày cứ chửi xuyên tạc hoài thấy người dân nam mình vô minh không cùng tiếng nói với mình á chỉ có may một số phước mấy đứa con họ thiên hiểu được coi như cái phước của sư phụ mốc về trời á hai về sư phụ được cha thưởng cái bông sen khổng lồ bự bằng cái núi hai cái bông sen bằng cái cục đá <laughs> nói con xuống trần con dở quá con nói họ không chịu tin nếu mà họ tin có trời phật kế bên á trên đầu mình á là năm 2018 mà ngồi trong cái góc là báo động là lúc đó phải mạnh miệng lúc đó còn mắc cỡ lắm không có tự nhiên nói chuyện như mày à, thời nay là quen rồi mặt vậy rồi thời xưa mặt không có vậy đang giàu có chủ mà đi nói chuyện kỳ cục nói rồi bảo đảm luôn trời ơi bà con dòng họ nhân viên mấy thằng me chơi nó chửi mày rảnh quá mày điên rồi á mày giàu quá mày điên ở à, hồi xưa mày tới ngày hôm nay bạn bè cũ học high school học đại học không đứa nào liên lạc luôn thì thời đó mình có nói ai coi lại clip số 1 số 2 đi ai mà mua đồ ăn á mà không xài mà đem lên thêm không tôi trả tiền lợi có ai mà điên mà điên dám cá trên mạng vậy không con vậy thôi mà cũng không tin <laughs> y chang ở mỹ costco chứ đừng nói chi thế giới vô đó dành Costco tiệm Việt Nam không có bao gạo để bán nữa hộ mua mấy container trên núi phát cho ngược lại nhưng mà mấy cái gạo á, mình mua hồi đó là cũng mai trong vòng 6 tháng phải canh thời gian chứ mà mua sớm quá nó cũng mục có nhiều người nghe phụ nói vậy cái mua mà để trên 3 tháng là mục rồi cái người Việt Nam thì bây giờ á, giống như trăm triệu người á ai ai cũng vậy không phải chúng ta ngồi dưới bóng cây có hoa rồi relax rồi vui rồi nói chuyện uh, chậm rãi họ ờ, giống như ngồi trên lò lửa vậy đó à, ra đường đó là lạng xe rồi hú ga rồi bóp còi tại vì ở một cái xã hội nó giống như một con cá mà ở uh, phía sau á, thì cái hồ thì chật hẹp nóng nực bữa nay lên trên 110 độ tâm tánh họ rất là khó để mà mình quyển chuyển được cộng lấy cộng sư phụ không có biết nói giỏi như mấy ông thầy mà được huấn luyện phải không cộng lại mình không có áo vàng nữa cho nên mình à, ở cái, cái thế mình bất lợi nhiều lắm cái thụ mà có cái áo vàng tròn vô đây một cái thôi á chơi cái tóc giống như thời <laughs> tử này <laughs> thì họ nghe lời không <laughs> cái quan trọng nhất là mình là, là lời thật lời từ tâm mà mình nói với cái tâm từ bi để mình lo cho mọi người chứ mình không phải nói để mình kéo số lượng mà mình không cần cái đó để mà bỏ vô cái thùng tiền cái một cái cuộc đi giảng pháp á nó họ về họ điếm á em rồi sau kỳ này tôi giảng pháp ít quá có ba bốn trăm nghìn lúc trước tôi làm ăn khá mỗi lần tôi đi giảng pháp cứu tôi được 1 triệu bữa nay có mấy khóa thiền á mã lai hay là thái lan cái là việt nam bay qua cái là mấy triệu như chơi con nhiều tiền quá ở này á cái điện thoại iPhone này là iPhone 12 cục này có mấy chục bạc chỗ đơn giản mình lên đây đâu tốn tiền gì đâu mỗi lần mà đi vòng vòng mấy à, tiểu bang á là từ lựa toàn là gốc cây <laughs> với à, bờ suối hay là cỏ bữa hổm qua Houston cho Thiên Long Giang á ngồi ngồi ngồi nói chuyện đã quay nhìn qua cách không mấy feet bãi phân bò bự <laughs> à, ngồi gần bãi phân bò nói chuyện luôn đâu có sao nhưng mà cũng may là cái máy phim nó không có quay ngay bãi phân bò mà mới nữa chứ mấy con bò mới à, thì mình à, nói chuyện vậy đó nhưng mà bà con thích nghe à, à, vui được rồi chứ mình đâu có được à, người ta năm bảy nghìn người rồi à, dành nhau chụp hình bữa hổm cùng ngay cái thời điểm ngay ngày đó luôn ông Lai Pháp Hòa mấy nghìn người dành chụp hình với ổng Bồ Tát xuống trần á, thì cho ngồi gần bãi phân bò <laughs> còn mà ma quỷ á, thì cả đống người á, đội đầu tôi thấy hiện đại nhiều cái tức cười chúng sanh nhiều lúc nó ngộ vậy đó mà nó phải phân bì nha mình nhiều lúc ngồi à, nói chuyện với mấy gì mấy gì nó à, thế giới này nó vậy á để cho sau này á mọi người á, học cái bài học vui nhớ mở lần thiên long giang mà ngay gần cái miếu của của à, hoàng của long làm á <laughs> nghe vậy không quý vị sẽ thấy trong những à, từng kế tiếp nó sẽ có những cái rất là bí mật về đảng về thể chế về những ông lớn người xưa giống như ờ, bác hồ hay là ông này ông kia nó sẽ lòi ra ánh sáng mà à, mà dân không có từng biết mấy chuyện này bây giờ từ từ mỗi ngày á mấy vị thần á lật ra nghĩa là à, dễ the đâu có che được mắt thánh đúng không à, từ từ lật ra vậy đó để lật ra hết một cái xã hội một cái à, không có đúng của thời này để cho khi mà đức thầy mà xuất hiện á, thời vàng kim xuất hiện á, thì chúng ta đó sẽ học những cái bài học này để mà không mãi mãi không có còn sai phạm nữa lịch sử nhân loại sẽ để lại một cái vết nhơ 100 năm có một cái tập thể vừa hèn vừa nhé, <laughs> không ấy nói mà cho nói vậy để cho chúng ta sẽ có một cái thời đại vàng kim trong tương lai công bình bác ái cái thiện sẽ vĩnh viễn ở lại chúng ta cái ác sẽ mãi mãi ra đi cái bất công sẽ mãi mãi ra đi còn cái chuyện mà cái vụ cái đồng tiền mà của úc á <laughs> sao mà đúng lúc giống y như cái câu mà cờ vàng cờ đỏ ai nở bỏ vàng vô thường đọc trên mạng đó đó là vô tình hay là nó cố tình vậy sư phụ không cái cơ trời điên vậy đó dạ. à, thì dù nói à, là cái lá cờ này hồi xưa ông 14 tuổi đâu có đâu có đâu có mặn mà gì cái chuyện à, chính trị cộng sản quốc gia đâu gần đây mấy vị bắt đầu mới kêu là con phải nói về cái lá cờ này để cho ta có định hướng để khi mà quốc gia hữu sự á, là cần á, là lấy lòng à, World Bank IMS lấy lòng Liên Hợp Quốc <laughs> lấy lòng Mỹ ngay lập tức tại nó có cái quá trình của nó rồi mấy ông vẫn sợ cái lá cờ nó dữ vậy sư phụ là tự vì mình làm sai có tịch rubric không làm gì sai con mất mới con sợ dạ. chẳng những làm à, đồng tiền của úc nó ra bây giờ mình nói một việt kiều việt nam mang tiền đó về Việt Nam đi vô tiệm vàng đổi phải đổi á tại tiền đó là tiền của nước úc giờ nó bán tới hai ngàn đô không không có đổi <laughs> ngang hai đồng được đâu. thì, thì, thì đổi đổi ra để mà xài được thì nó sẽ thịnh hành cho nước việt luôn được á dạ. rồi mai mốt cái mấy nước khác bắt đầu làm tiếp chứ tôi đã nói cái này cái này mấy năm thì tôi à, có một lần lâu rồi nói à, có thằng kia nó hỏi à, tuổi việt nam không có nghề gì mà làm khác anh kiệt tài giỏi bi chí dũng có đầy đủ anh chỉ tôi một cái để tôi làm giàu mày có ghen không tao chỉ mày phải có cái dũng giống như tao đi ghen đi tao chỉ tôi gán mà hay quá ha ờ rồi gây gan tại trên điện thoại nó có nhiều cái số liên lạc 408 nè tám ba ba ba năm chín chín cái dù chỉ nó mày á mày cờ vàng ba sọc đỏ chất đầy trong nhà không tôi lãng hồn đó là gì vậy tôi ở tù sao mà máy vô bắt tôi ủa tao hồi nãy mày nói mày ghen mà tại cái lá cờ này á một ngày quốc gia phải có quốc kỳ giống như 30 tháng 4 vậy đó ai mà có cờ đỏ sao vàng người đó cũng giàu á nó bán cùng nước đúng không bây giờ lúc đó người ta càng cái cờ đấy ta vui thôi bao nhiêu tiền ta cũng mua hết chứ có phải dễ giàu không quá dễ luôn thôi tôi không dám làm vậy thì thôi đừng hỏi tụi ta chỉ thiệt chứ giống như cái thằng mình không nói tên thằng con chùm bê nó ngồi ngay cục đá đó đó cái à, năm hai mười sáu mười bảy cái uh, tại ba nó có giàu mà con chùm bê đó dừa giàu chùm bê ở Việt Nam á ừ nghe nó lên đây trời nè cái đồ chị nó mày á à, mày muốn vào à, thêm phải không giàu rồi phải không nhưng muốn vào thêm tại vốn của nó là nó tính tiền đô là tỷ mà chứ nó hỏi như kiểu mình là vài trăm nghìn là mình ngon rồi không còn tuổi nó giàu ghê lắm mày muốn giàu hơn nữa là chỉ cho làm gì anh kia mày đi về mày mở một cái xưởng may khổng lồ máy gì may à, khẩu trang à, khẩu trang Ủa Trang bán đầy được Việt Nam đó đâu có nhiêu tiền đâu mà mai Ủa ở trên nói tao vậy tao nói mày vậy mày tin không tin chuyện của mày nó đâu về mà <laughs> mua, mua hộ trang nó đâu có làm theo đâu nó về nó mua hồ nó là nuôi cá rồi nuôi tôm gì nó đại khái là mấy cái đó là lỗ dốt sập tiệm hết đây đùng cái à, covid 19 xảy ra tức là lúc mà gặp sư phụ ngồi đây là hai năm sau khi cô ờ, trước khi covid đúng không cái núi mình mở cửa từ 2014 á quảng hồn con nghĩ nó mở, mở khẩu trang mà lúc mà ở Mỹ thiếu khẩu trang người ta chết rụp rụp không con nghĩ một cái khẩu trang lúc đó mà nếu mà nó nghe lời thì nó mở xưởng nó phải là tỷ phú thằng Trung Cộng á, cũng lợi dụng để xuất cản khẩu trang đó. đừng có bao giờ bỏ qua lời của Kiệt nói và cũng đừng có cười <laughs> những lời của hiền nói thấy nó kỳ kỳ nhưng mà nó thiệt á đó là có thiệt chứ bộ nói này nó nghe mà bữa giờ nó tức giống như à, gần đây nhất gần sáu bảy tháng này bộ thường nói là gì tiền việt nam thành tiền giấy tiền việt nam thành tiền giấy trời nó chửi tiền việt nam làm gì thành tiền giấy ủa trên nói vậy mình nói như vậy bây giờ con thấy mấy cái nhà băng gì tùm lum á vô nó đưa cái là phiếu đi ra kêu mua bond Việt Nam lấy gì bảo chứng mà mua bond có phải là tiền của mình thành tiền giấy không còn vàng đó là quốc tế phải giống giá vàng nhau tự nhiên giá vàng Việt Nam nó nó gấp đôi của của Mỹ có phải thành tiền giấy không cũng là mình trúng mình thương dân tộc mình dân tộc mình đúng ra phải thương sư phụ phải trân trọng chứ không có thể nào mà mà mà mà đạp cái đầu sư phụ tối ngày rồi chửi rồi xuyên tạc nghĩa là mình nói kiểu gì nó cũng chửi hết mình nói chúng nó cũng chửi mình nói chặt nó cũng chửi mà có một người Việt Nam mà con ở thiên thượng mà đầu thai vô nước Việt tại sao dù không đầu thai vô nước Mỹ này đi nước Mỹ này giàu mà nó giàu nó có 300 năm nay nó giàu thôi nước Việt Nam mình nó giàu về nhân đức trong tương lai có cái đạo thiên tâm một cái đạo ra đời trên thế giới là chuyện kinh hoàng chuyện lớn của của quả địa cầu nó là một cái ánh sáng để mà loan tỏa cái đi cầu để mà sáng cái đi cầu này đen thui còn giàu vật chất như kiểu mỹ là tạm thời thôi một cái động đất một cái biến cố lớn nó cũng nghèo lại chỉ mới có trăm năm còn nước Việt mình á, chất xám đi lưu vong 6 triệu người mười mấy năm sau trở thành 20 triệu từ từ tăng lên ai ở đây cái căn bản tệ nhất con có mấy con á, tệ nhất cũng có bằng đại học pasteury đúng không không kỹ sư cũng là pharmacist hay là cũng dentist hay doctor bác sĩ rồi nha sĩ đúng không đủ kiểu hết á <laughs> thì đi qua đi về để mà đó là cái cái vốn lý mà bề trên trao tặng cho chúng ta để mà gây dựng lại một nước Việt cường bất thì lúc đó sắm cơm mới là chúng, việt nam mới là cường quốc còn bây giờ mình nói việt nam thành cường quốc chả ai tin hết mấy thằng truyền thông ở hải ngoại mà thuộc về à, phe mà chống cộng ấy phong hay quy rồi cũng bạn vô đâu tin đâu ồ anh hay quá anh kiệt anh mượn tâm linh à, nhiều người giờ tính anh ừ, chỉ mày bục nhà mày không lên tin tao thôi chứ hồi xưa chính cái miệng mày nói tao còn mấy clip mày nói nè đài loan á à, Ờ, với tàu á, mấy chục năm sau nó còn chưa đánh à, ai mà nghe đài nó đi đó. còn ờ, hàng bố ngôi xa phỏng nhất nó chung cộng chia năm xã bảy đó là là ý trên vậy rồi đài loan sẽ tuyên bố độc lập bây giờ chúng mình nói tao nói gì nó không biết nhưng mà tao là cái đầu xe lửa nha ở sau cả nhìn to tao đi trước bảo đảm mấy tụi mày cứ quần quần mỗi ngày á ô oh, bữa nay à, máy bay à, của trung cộng uh, bay vô không phận của Đài Loan nó cứ hù nha hù lại bữa giờ 5 năm cứ nghe con thấy chán không rồi bữa nay cái đầu lâu có thằng nào trong quốc hội nói mấy câu cái họ cũng đưa lên mấy cái tin tức nó tới nó lui hoài cái cục diện chính họ không có biết nghe biết đài tin tức con cũng thấy quải luôn á rồi người này hù người kia bữa nay tấn công ờ, này rồi Putin ờ, còn hăm dọ sẽ ờ, bấm bom nguyên tử không có vụ đó ở trên nó một cái cuối cùng Putin càng hung dữ càng xa lầy còn khi mà họ dùng bom nguyên tử là có quốc gia đó sẽ bị tiêu diệt trước trên thế giới trên nói vậy đó nên giữa bồ á bây giờ đầy bầu trời của mình luôn rồi mà về chuyện giữa ấp á cách đây năm mười năm trước có ai dám nói về chuyện giữa ấp chỉ có cái đài thiên đình này mới nói tại vì họ cũng liên lạc với bên cõi vô vi của mình á người thế gian của mình những cái quốc gia giàu có như mỹ lỗi lạc cuối cùng trong mắt xã bộ cũng giống như là tất cả đều là ếch ngoài đáy giếng mình ở đây thiên long sơn sư phụ là thật rất là thật không có ảo không thể nào ảo còn ngoài kia 8 tỷ người cả nước Việt Nam những cái người mà trong năm loại mà khó độ á nhất là cái loại mà sân trước sân sau á là họ đang sống ảo họ nghĩ họ tiếp tục để mà mỹ dân tiếp tục độc đảng cái đó là chuyện rất là sai lầm họ phải thượng thiên cách đây 4 năm khi mà chủ hộ lên mạng nói chuyện là họ bắt đầu nghe lời đi thì hôm nay nước việt sẽ sẽ được thay đổi một cách màu nhiệm không có đến nỗi mà hôm nay gần 110 độ và thêm mấy cái bệnh an giang nữa cũng giống như bị hành căng vậy lì quá thì trên cho nhiều cái chút chút chút chút vô để cho mày yếu lên nữa không chứ giờ trong nhà giống như nhà con bị ăn cướp 10 thằng cướp nó vô nó dí súng thì phải bơm khơi nhạt vô để cho mấy thằng cướp nó chạy ra thì trong đó cũng có người người, người của mình đúng không thì Việt Nam nước Việt Nam hiện giờ vậy họ mà càng mà cứng đầu càng ngoan cố chừng nào nước Việt sẽ đi đến vào bốn bức tường đi ngõ cục, rồi lúc đó khép kín lại bí được bí lối rồi lúc đó ai là người thiệt thòi trăm triệu dân thiệt thòi trước họ cũng bị thiệt thòi á tại vì gọi là loại vô nghị phải không đức thầy có nói là dạng vô nghị á rồi bên đạo thì có đóng gốc dừa cho mấy ông đó ủi vô <laughs> nhờ cái đài cái đài này ra đời mà làm cho nhiều người không có bị frustrate không có bị depression trong mấy năm và đồng thời hộ dám bảo đảm từng lời nói từng những việc làm của sư phụ đều là thật từ tâm thật chỉ có người đời thấy có một chuyện hơi lạ thì họ không có tin nhưng mà cái số lượng đông quá không không phải là họ không tin là không có thiệt làm gì có con trời mang sắc phàm xuống để mà, mà mang thân người mà mặc cái mặt kiểu này đúng không họ phải nghĩ là con của ông trời giống như chúa giêsu phải tóc vàng phải không phải xanh nó do thái họ mới chịu còn xanh ở việt nam không có chịu còn cái lễ easter là là chúa hồi xưa chúa có nói ta sẽ sanh ra ở bên à, bên bên à, bên hướng đông nhưng mà ta sẽ lưu lưu dòng bên hướng tây là bên này nè trong kinh thánh có nói khó tin lắm họ không có giờ họ nghĩ ra mà nếu mà không có cái lạ thì đâu có gọi là tận thế bây giờ con coi hết những cái đài uh, à, CNN hay đài Fox hay là đài uh, những cái truyền thông lớn của Mỹ đi rồi những cái truyền thông của Việt Nam đồ SBTN hay Trần Nhân Phong hay quy hay những cái đài lỗi lạc của Việt Nam đi họ cũng không bao giờ họ dùng cái chữ gọi là tận thế nữa chỉ có cái đài thiên đình này mới nói là tận thế rồi từ đó họ không bao giờ họ nghĩ là à, có những cái chuyện mà à, xảy ra ngoài cái sự tưởng tượng khoa học đâu phải khoa học là trúng nếu khoa học mà trúng hết thì ông ông David ông nói mấy thằng khỉ là người là trúng rồi tại sao à, biết bao nhiêu triệu triệu người bác sĩ à, PhD học về ông David đó bây giờ á, trước quốc ông Go Lê á, cũng bị chém đầu ông nói trái đất tròn còn chúa trên à, thánh mà bên à, của nó nó trái đất vuông hôm nay làm sao mà cái chuyện mà à, vụ mang sát phạt lại là là không tin chứ nhưng mà người người Việt Nam mình nó mâu thuẫn người Việt Nam không bao giờ à, tăng bốc hay là là thương người Việt Nam mà lúc nào cũng ganh tị trước rồi dìm pha trước hễ một cái ông thầy tây tạng ông mặc áo tây tạng rồi ông nó ông tái sanh thôi là cả đống bà phật tử ở ngoài phi trường á lại đến nỗi mà mấy thằng mỹ cũng phải né cái trăm bà lại à, tái sanh thôi con thấy tức cười không thì dĩ nhiên thằng hồn có cái, cái nó chuyển thế từ sắc này qua sắc kia nhưng mà tại sao người việt nam mình cũng chuyển thế cũng mang từ thân người này qua thân người nọ còn người hoa đó họ nghĩ là nước nước tàu là lớn tại sao ờ, thiên tử không đầu thai thành nước tàu mà qua nước việt nam nhỏ xíu họ cứ chấp theo cái mặt đời vậy đó vậy chứ hồi xưa đức thầy là ông khương tử nha từ ở bên tàu sao bây giờ đức thầy lại thành ra ngày quỳnh phú sổ vậy hồi xưa hữu là cũng là bên tàu là châu văn dương hôm nay cũng thành kiệt ngô vậy Tại vì trong kinh có nói là cái phong thủy của trái đất á, nó từ bên Ai Cập đến một cái thời đại bao nhiêu nghìn năm á, nó sẽ thay đổi. Bây giờ bển thành sa mạc không đúng không? Rồi nó chuyển qua Âu Châu phải không? Rồi nó chuyển qua Ấn Độ, rồi nó chuyển qua Tàu. Bây giờ phong thủy của cái trái đất cũng như con người mình nó, nó có thành trụ hoại diệt. Thì hôm nay Phật dồn về Nam. Đó là trong kinh Đức Thầy có nói ngày xưa phật ở bên tàu bây giờ phật đã chuyển lần về nam đúng ngày xưa phật ở bên tàu hôm nay phật đã chuyển dần về nam thì vô mang thân người việt nam mà khi mang thân người việt nam làm những chuyện lợi ích cho người việt nam thì lại người cùng tiếng nói với mình ăn hiếp mình <laughs> chứ sư phụ mà như cái thằng bé ấn độ thôi trời ơi cả thế giới bây giờ là chắc <laughs> ôi gì lúc đó mấy con mất phước dễ ngồi được vậy bận quá <laughs> đúng không thôi kệ gì cũng được rồi cũng Mà vui đây rồi à, thằng bán đồ nó có khỉ gì đâu <laughs> vậy mà hoặc là những nhà tiên tri của mỹ có khỉ gì đâu vậy mà ờ, lưa lên trời còn người dân Nam mình trước tiên á, nó thằng này ảo à, khùng á. Mà trúng á, thì họ nín thinh, mà chặt á, là họ moi ra. Nội dụng trăm, á, mình nói á, là à, ổng có thế lực nhưng mà lúc cơ trời á, uyển chuyển khi mà mình khấn anh nhan á, cha uyển chuyển sau này hùng mới biết cái lý do mà ông trump ông phải delay lại ông phải ông phải bác ấp lại một bước để mà tiến ba bước á. là vì lúc đó nước mỹ nó có cái nghiệp của nó rất là nặng cái nghiệp giữa người mỹ đen với người người da trắng là cái nước này sẽ chia đôi hồi xưa mà mà mẫu của châu mỹ đó là bà nữ thần tự do đó bữa mà có đứng đây nè lâu ngày cái đây năm 2010 mấy ta 16 17 mẹ của châu Mỹ ngồi nói chuyện với sư phụ à, mẹ có nói mẹ nói là nước Mỹ sau này á, cũng có cái nghiệp nghiệp nặng là giữa đen với trắng chia đôi chia đôi đất nước có nghĩa là giống như dân chủ á, thì mà nó đẻ nhiều quá mỹ đen đẻ nhiều quá mễ nhiều quá nó cứ nhắm mắt nó bầu thôi nó không có nó không có biết cái chuyện gì quan trọng hơn đúng không Rồi, ờ, nhưng mà con á là phải gắn khấn tức là là mẹ cho mỹ nói kiệt gì đó thì lúc đó kiệt mới khấn thôi đừng có à, chia đất nước mỹ này ra đôi nha tuy là mang thân người việt nam nhưng mà phụ xuống trái đất này là lo trái đất chứ không phải lo cho nước việt nam cũng không phải là người sanh à, ở miền tây là lo cho miền tây không phải là thiên long sơn cũng không phải núi cấm tức là một cái một cái sức mạnh của cái quả địa cầu thì phải khấn điều hết vậy đó thì lúc đó mẹ châu mỹ mới mới khấn thì kiện mới khấn bao nhiêu lần đặt sớ khấn đều thấu ở trên hết thì từ đó nước mỹ hôm nay mới không có vụ là black lives matter mới không vụ chia đôi chứ còn bây giờ ông trump mà lên liên tục mà à, mà ông biden là dĩ nhiên ăn cắp lá phiếu uh, gì yeah. so obviously là, là, là ai cũng biết rồi mà nếu mà ông Biden hôm nay á, mà bị impeach tức là bị hạch tội rồi thêm Hunter Biden sắp sửa ra tòa nữa không thì con nghĩ thử hoặc là kêu mà khám sức khỏe không có đủ sức khỏe thì ai sẽ trở lại tổng thống ai sẽ làm tổng thống ở trên mấy vị nói đâu phải Trump trời ông nội mãi ở trên nói á, là ông Biden nothing có thể ở trên bờ bờ trên lấy xuống 30 giây nhưng mà cái bà Cam Kamala Harris sẽ lên làm tổng thống người Mỹ nó biết trước hết người Mỹ không hơn người mình không thì con có tưởng tượng quân đội bộ quốc phòng Mỹ Pentagon có đồng ý một cái người Ấn Độ mà cái kia <laughs> mà không có tài gì hết mà lên làm tổng thống là à, tổng quyền lực không dễ gì nó chịu cả Mỹ đen nó không chịu Mỹ Mỹ, Mỹ nó cũng không chịu nữa không có ai mà chịu cả mình cũng không chịu nữa thà ok mỹ uh, mình ở đây mình qua ăn nhờ ở đậu sư phụ ăn nhờ ở đậu mấy chục năm nuôi sát phàm tới ngày hôm nay hồi đó mẹ bắt sư phụ đi qua đây để mà đừng có bị nhiễm nước việt và để mà chờ một ngày về để mà lập lại một cái nước việt mới thì mình mới ngồi đây thì mình mang ơn của nước này thì mình phải khấn cho nước này cụ khấn biết bao nhiêu chuyện động trời cho cái nước mỹ này á nếu mà hôm nay mà ông Biden mà xuống chức trời ơi là cả nước Mỹ này á nổi loạn á thì nó có những cái đó nhưng mà cuối cùng bây giờ nội mà ông Biden ông hứa cho sinh viên không có trả tiền học uh, trường học á là nó láo rồi phải không rồi bây giờ mễ <laughs> miên nó cũng biết là nó bị lợi dụng cái lá phiếu á cho nên à, hình như tháng này nó mở cổng xả láng cho cho người bên kia qua đó rồi ai là người nuôi chúng ta là người đóng thế là người nuôi đó có biết không một năm á phụ đóng thế khủng khiếp mà mình không có nói số trên này á mà phụ có thể tiền thuế mà nếu mà tính ra ok mỗi nhà qua phe ngàn ngàn đô người á phụ nuôi mỗi một năm á phụ nuôi cả trăm nghìn người mà trong khi hồi đó Việt Nam tị nạn qua đây đâu có bao nhiêu đâu nó một năm thôi mà cả trăm nghìn người lấy tiền thuế của một người này nuôi hồi đó cho phụ qua Mỹ 12 13 tuổi học high school vừa hết high school đúng 18 tuổi nó cúp trời đi bán mặt McDonald đi ngủ ngoài công viên ở quanh My Square Park rồi à, đói khổ nó đâu có khe mình ngon rồi tính lại ok mỗi tháng hồi xưa tụi này cho tao nhiêu ta à, hai trăm hai cộng với mấy cái miếng à, mấy cái phiếu mà ở trong trường gọi là freelance á tức là mình à, con một coi mà tính không có tới đầy bữa hổm tính không có tới 16 nghìn nữa mà, mà, mà của thời từ mới qua Mỹ mà đến đúng 18 tuổi á hôm nay cho phụ trả cho nó hả dư vốn dư lời dư khủng khiếp luôn lời dễ sợ lời luôn hôm nay còn phải nuôi thêm nuôi thêm mấy thằng hoa lậu nữa tại năm nay tiền thế nó tăng lên hồi xưa cái bracket thế của mình thời ông trầm nó thấp đúng không nên làm nhiêu giờ thới nó ăn hết trơn luôn ví dụ thấy mình làm mà mình lời năm năm triệu chờ rồi cái lấy lại là đóng 45 là đóng hai triệu mấy rồi cái thêm món đó mà corporation đúng không thì thêm cái cá nhân nữa đóng thêm từ hai triệu mấy đóng thêm một cái nữa còn có 1 triệu à cái nghe là đầu tiên là 5 triệu cuối cùng vô túi mình còn có một triệu một triệu đó chưa tính nha cái con đi mua đồ ăn cái con bị đóng thấy ngoài tiệm ăn nữa khi mà nó vô cái bụng mình á không còn có mấy trăm ngàn à, <laughs> có, có hiểu hiểu đó không mà trong khi mà là là mình phải có lời còn huống chi bây giờ kinh tế là sụp sệ là không có lời là không nói vì đà phật ở cái xứ mỹ này Ủa mình nói chuyện gì cái lạc qua chuyện thế ta Phụ có giờ vô trong ngồi mát mát à, Được rồi, có vườn hoa này, có cái nón ở đâu gì đâu là <laughs> trong này còn chỗ đậu mà Ai bỏ cái bảng này chi vậy để cho ta đậu thêm mấy chiếc nữa được những ngày kế tiếp nước Việt Nam sẽ có nạn đói đói thì chết đói mà giờ ta chưa thấy ha sắp tới chứ sư phụ cũng sắp rồi đó quê xa thì có lai lai ông đó là nghĩa là sao có nghĩa là giống như ờ, theo hồi đón đó, mấy gì có nói nhưng mà hồi đón là những cái người quá nghèo á họ sống nhà trọ họ bán giấy ờ, số họ đâu có cái, cái lưu mà để mà chứa gạo nhiều đâu đó là ăn mấy ngày đê bài đê là dữ rồi rồi đồ đồ xúc là có chiến tranh chiến tranh là những cái đường hàng không vô con nên nhớ một Việt Kiều mình đi về mình sản nhất cũng 10.000 tới 20.000 đô là mình nuôi được khoảng một hai trăm người như chơi á trong cái số tiền mà ăn xài trong cái chuyến đi thăm gia đình đúng không giờ con đi về quê con làm bất chuyện gì con mua cái gì ví dụ giờ con đã buổi tiệc với bạn bè thì cái người bán bánh mì hay người bán cọng gao đó người ta cũng vui nữa tại ta bán được cho người Việt kiều người ta cũng nuôi sống được một gia đình hiểu không mà bây giờ Việt kiều ở bên này không thì cho nên ai cũng đói thì khi chiến tranh xảy ra đó không có người nào mà đi vô đi ra nước việt huống hồ chi mấy cái hãng hàng không á nó đâu có mở cửa đâu mà bay thì chưa tính nữa dầu quả việt nam đâu có dự trữ nhiều mà ngày nào cũng nhập cảng tính ngày nào ra ngày đó lỡ mà không có xăng cái xăng nó lên giá nóc nhà người ta mua đâu có nổi nó nhiều chuyện lắm á đừng có coi thường đậu trong hết đi cho vô trong luôn đi trong đó còn chỗ trống quá trời kìa không cho vô Ê Ngân Con cảnh này con quay quay này đủ đấy Cái này cho bộ làm cái clip à Chết tiếp Tại Mình quay clip mà trời Về nhà khỏi phải làm Để dành thì giờ cho sư mẫu <laughs> làm cái clip bên nhà cũng phải Set up đây nè con đèn là có tiền, sắp sửa thành tiền rồi mai còn bắt cấp thêm cái dạ. thì lúc nó có những cái view khác dạ. có đồ đoàn vậy mời để tưởng lâu ngày không gặp bún là vậy mang ra à. <laughs> có bánh ảnh hả ở trong đó có gì mang ra bún gì đó. nay đi được hôm nay mừng quá mừng quá hả lên được cái đại mừng quá lên đó ông nhan đi dạ dạ em tính đi lên dẫn em tự nhiên đi đi lên đó được không lấy được <laughs> gán là gán đi lần lần theo ờ, cái dạ. tay cầm á gán lên đốt ngang cha mẹ dạ. gì xuống rồi xong rồi xuống lại chơi dạ. phải có người giúp á dạ để để để chờ thằng nhỏ nó ra cho ông này cũng hay trả lời câu hay phải được dạ. quyết <laughs> lên quyết tâm à lại dạ. cha mẹ đi bao nhiêu nghiệp xả Tại cho hết. có ờ, lên ờ, điện mẹ ở bên nước cảnh có hả dạ lên luôn tới chảnh luôn điện thái hồng thiên á hả dạ điện thái hồng thiên wow. thái hồng thiên thì ờ, ở đây mới là gốc nè dạ ừ, đây mới linh thiên bữa nay hồ chui chua vô cái đám ong mà nó không có nhảy mũi là mình cũng hay á ha đầu cổ dính bông bông phấn bông hoa không sao đây tử <laughs> từng nào cũng vậy lên là, là bây giờ mình sẽ mặc trên núi thì nó vui hơn tại cái mùa này bông hoa đẹp nè trong lành định mi thao á khi nào trời lạnh đồ á mình chui vô đó hoặc là nó quá nóng á mình vô đó mình mở máy lạnh dạ. <laughs> sẽ chở nhưng mà tùy theo ngày thường thường bây giờ thì cứ lên núi đi nhưng mà phải à, tâm như á tâm như sẽ biết là đi đâu à, lên bị mi thao hay ở đây cô ông chồng con á ông ờ, bữa nay đó ông cho con hỏi ông cho lên đây là cái ông hỏi con đeo này gì vậy con nói là thỉnh của sư phụ ở trên đây á về đạo phật á ông hết ông ờ, bớt ờ, bớt nhiều đỡ ít nói ông có cự không không nhự ờ, sư phụ nhớ con phải không? không nhớ. Ông không kêu tự nữa. Ca thì dở mà thích ca. Ai mà không nhớ. Buông thang từ từ từ từ tiến lên hay là hết dở. Con để ý cái ờ, cái cọng dây nè sư phụ. Xã con để ý cọng dây hỏi này đâu rồi? Nó tỉnh ở trên núi. Núi Tiên Long Sơn làm gì làm giữ hạnh phúc thì ông nào à, ông không có um, quậy còn um, con mừng lắm rồi à. mừng thiệt mừng quá, á này không ít à. ta làm gì làm cái qua ờ, trên đời này thế gian này không có gì quan trọng nhất là chuyện sanh tử của chúng ta dầu cho một con người lì lợm cứng đầu cỡ nào đi nữa cũng sẽ không chống chọi với ờ, một cái tuổi già khi mà mang bệnh tật cho nên sanh tử cái thằng hồn nó chuyển kiếp đi về đâu mới là một cái điều quan trọng nhất hơn tất cả những cái quan trọng mà hàng ngày trong gia đình trong việc làm cho nên phải nhớ chuyện sanh tử đây <laughs> má lên ha dạ con đi đóng má hôm nay cho hụ thấy à, đệ tử này hụ rất là vui dạ. tại bữa giờ cũng lo dạ. để cho hụ không có ra viện miêu thao nó không có tiện lợi á dạ. đó lên đó dễ nhưng mà về sự an ninh gần đây á cái gì kêu là <clears throat> bớt bớt tập chỗ đó mình ở đây trên núi mình ได้ย่างนั้นนะไม่บลูทูธยังไม่น่าจริง cây này nó án cái camera phía sau á sư phụ cái cây à, rồi nó án cái camera cái ờ, mình không có quay cái camera được chạy cục này có con máng gió nặng nó còn pin mà không, cái này này sư phụ nó không có thấy được khi mà con nhấn chuyển qua à, mà không cần không cần mặt màu này nó còn pin chạy nó đi vậy đó. nó lâu lâu về thăm núi thăm tịnh quá hả? dạ. đẹp quá hả? dạ. bài kính thiên của ông ca rất là hay á đệ tử dạ, cảm ơn. không phải uh, bỏ lên nhưng mà nó không có à, nó phải là karaoke á dạ con bỏ lên rồi bỏ lên rồi hình nào bỏ lên youtube tối giờ con bỏ lên hai bài con đang không cảnh gửi cái link vô đó thử dạ à, thử cái tập đồ ca nó cũng hơi khó này ờ, cái bông tím nó nhìn thấy đẹp quá ha thôi con đừng đem ra nó nhiều nó vô viên kỳ lắm sáng anh về thăm lần con nói trời vậy sao được <laughs> dạ, tự bản tiên nữ nhiều ha đúng không không ông ông nói là ông, mới không ông nói muốn đi đâu <laughs> không biết có bị khùng hay không <laughs> bệnh nhiều tiên nữ quá không, ông, ông Nam nhiều tiên nữ tiên không có mà yêu nữ thì có con nên nhớ là yêu nữ là ở tầng Atula nó rất là đẹp nên nó đầu thai xuống nó cũng nó đẹp nhưng mà nó dữ lắm Atola nó gái Atola đẹp đàn ông Atola thì nửa người à, nửa thú đầu thì người em thân mình nó là thú vợ con cũng dữ quá trời dữ luôn rồi chú sư phụ nhưng mà à, nếu mà làm đúng những lời thù dạy nó đâu dữ giờ bắt đầu rồi. đúng không con có con có làm đúng một trăm phần trăm bổn phận người vợ không dạ con hôm nay con ờ, nay con đầm tính rồi sư phụ đầm tính nè ngồi thiền giữ giới 12 đọc kinh nghe dạ, rồi ờ, mỗi tuần á con phải đi ờ, tốn chừng vài chục mua bộ đồ Victory Secret về biểu diễn đó thấy giống như mà ai vậy đi lên trên mạng nó kiếp không vậy con nhà con phải biểu diễn <coughs> gia đình hạnh phúc là quan trọng thôi không con nghe lời sư phụ con ngồi thiền giờ nay con hiền rồi Ừ ráng đi <laughs> dạ. Dễ ợt Con đầm tính thẳng luôn Đó, cho con phải Long đây cái máy này đi quay hết bông vòng vòng quay vậy đó ừ. mùa này <laughs> đang lên cứ quay cầm quay vòng vòng rồi em mang lại có cái bông cái bông gì mấy bông trắng mà nó giống như ờ, bông sen vậy đó, đó đây nè bốn cây bự này nè nhưng mà giờ nó chưa có mọc ra người sẽ à, cái niệm em cho họ đập đầu vô mà khi mà có chuyện rồi con ca các bạn đi dạ nè chào chúc nghe ngoan à hello hello hello hello hello bấm cái bảng này cho kiến kiêng quay bài kính thiền. chưa được nó không là tiếng à dạ nó không bấm này à. ngăn ngăn cầm như phụ một Gracias. thiên đã chiếu xuống trần mở ra chân đạo thiên tâm cứu đời ấy là ơn phước phật trời ban cho thái tử là người lập ra đây là chánh đạo công tạng luôn luôn tu niệm đã quan ngắm tu hành theo đúng thiên tâm phật trời là chánh còn còn thiên đạo đạo thế gian này lắm lao đao ta giao xuất hiện phong trào tu tâm lắm người tình tương sai lầm phá phật thế danh chìm đắm u mê cho nên